Hello. Hello. Hello con everyone. Cô chào các con. Sao hôm nay im lặng nhỉ? Bật bật bật bật bật. Hello. Chỗ các con mạng có ổn đúng đấy? Hôm nay không biết là chỗ con có mưa to không mà chỗ cô mưa to. Chiến ngập đấy cô ạ à. chỗ con khí ngập luôn cô thế á chỗ con ngập á chỗ con là con bảo ở hai bà trưng đúng không ừ có khi cô. chỗ cô ở dưới cũng ngập may mà nhà cô nó cũng cao ở trên tầng cao nên là Báo mình không cảm cô. giác được cái ngập đấy hôm nay hàng xóm nó kêu quá trời cô ạ quá trời quá đất dạo này thoát nước ở Hà Nội quá là kém có bạn khác có bạn nào ở chỗ khác mà cũng bị ngập không các con à có bị mưa không chứ chứ Hà Nội thì mưa ghê lắm mưa ờ, thì dai dẳng rồi. cả tuần nay rồi mấy tuần rồi Ô, sáng vừa mới nắng chiều định đi chơi nào ngờ <laughs> chiều định đi thực ra là sáng mới là lúc nắng còn chiều thì 3 giờ 3 giờ chiều mà như là 6 giờ tối ấy. quá là quá là tối luôn mây đen Ô, mù mịt kéo đến sáng nay còn tưởng còn tưởng là hôm nay nay nay nắng sau mưa giờ buổi chiều chưa kịp đi chơi rồi cô chưa kịp đi chơi rồi đã mưa cho mình một trận rồi không ok rồi hôm nay cô chuẩn bị rất là nhiều bài à, vở các thứ rất là hay rồi nhưng mà chúng ta phải học trước cái đã ok rồi chúng ta hello. có một vài à. những cái expressions ở trên bảng hello, thì... con nhìn thấy hello everyone con con để cái tên gì này cô không đọc được chữ gì vậy tiếng gì vậy tiếng tàu hay là tiếng nhật vậy không biết ok chúng ta sẽ tiếng hán cái bài này nha à, tiếng hán con học tiếng trung quốc à ok và nghe cái này cái thận nha track 1.39 oh no that sounds boring really wow that's brilliant tiếng Hán là Relations. Ok, chúng ta có năm cái câu nói ở đây, năm cái expressions. Không biết là câu đầu tiên khi mà mình nói cái câu này thì mình lúc đấy mình đang ờ, thể hiện thái độ như nào và trong có thể ở trong những trường hợp nào mình nói nhỉ con nhỉ? Bạn nào mà có tên tiếng Hán này này nói giúp cô cái câu Oh no, that sounds boring. Câu này con nghĩ là con có thể nói nó trong trường hợp như nào? cô phải đặt tên con là gì bây giờ để tiếng hán này alo ơ ừ. dỗi mic mà không thể nói ok cô gọi bạn đức an gì ngờ cô đọc đây cô cái câu đầu tiên oh no that sounds boring con có thể nói cái câu này vào những trường hợp như thế nào ờ, nó vào trường hợp kiểu như là à, ờ, cái trò chơi này hoặc là cái hành động này không thú vị gì hết đấy cô cái câu chuyện này không thú vị gì cả ờ nhưng mà con câu này thì nó sẽ là một cái câu đáp lại đúng không thế cái người trước kia ờ, người ta nói cái gì mà mình lại nói câu như này kiểu như là kiểu người ta mời mời làm một việc gì đó hoặc là uh, bảo bảo làm một việc gì đó nhưng mình đáp anh câu như thế ạ à, ok đó là trong trường hợp chúng ta dùng cái câu là That sounds boring đúng không? Nhưng mà cái oh no ấy kìa, cô đang phân vân ở cái oh no ấy. Nếu ở cái oh no thì kiểu như người ta yêu cầu phải làm một việc gì đó mà mình thấy rất chán thì bảo là ôi không nó thật chán nản hoặc là ờ. nếu có thể suy nghĩ cô sẽ có phỏng đoán kiểu như có chuyện gì đó kiểu giống tai họa ấy cô đúng rồi đúng rồi bạn trước bạn sẽ kể một cái gì đấy đúng không sau là ừ, ôi ôi chán thế kiểu thế ờ, ok thế còn really cô hỏi bạn uh... Ờ, đâu rồi Jenny và bạn Quyên hai con là bạn à? hay là chị em hay như nào chị em họ ạ ok bạn nào trả lời cô cũng được khi mà mình nói cái câu really kiểu như thế hoặc là really thì mình đang muốn đáp lại cái câu như thế nào kiểu trong trường hợp cụ thể như nào ấy ơ đâu rồi bật mic lên đi con ơi nói cái gì nói cứ nói bình thường thôi chẳng sao đâu khi nào con sẽ nói really hoặc là really bật mic nha vào lớp không nói à ok ok cô vẫn đang nghe đây con ơi cô đang đợi con nè cười gì <laughs> che cái gì em nói chuyện này ra thì có lẽ là mọi người cũng không tin đâu ai đang nói đấy <laughs> Trời, khi nào chúng ta nói really khi mà chúng ta muốn thể hiện sự ngạc nhiên không có thể là kiểu câu chuyện mà mình vừa nghe thì nó hơi khó tin thì mình bảo thật á thật á ok thế còn wow vẫn là bạn Jenny và bạn Quyên trời mới biết vậy Ok, khi nào chúng ta nói wow? Ơ, chạy đâu rồi? À, là ừ. khi chúng ta thấy ngạc nhiên quá. Ok, chúng ta thấy ngạc nhiên quá. Cô bạn, wow. Ôi, cô bạn của em được bê bóng trong vòng chung kết của SEA Games bóng đá đấy cô. Bạn con vào chung kết ý là sao? Kiểu là được bê bóng trong vòng chung kết đấy. Được, được, cầm quả bóng đưa cho ai? Hay là ai? Thế á? Thật đâu ấy? Vâng. Con ở con thế á? Khang. Xịn thế. Đâu ấy? Nghe khó tin đấy. Em không biết đâu, Nếu em nói thật. Bạn ấy có được xuất hiện ở trên tivi không? Có. Bên à? bóng chả được xuất hiện mà cô. không biết. Chả khoai cô gì, không biết. Ok, nào, cô hỏi bạn cô Hương siêu xấu ấy này. Khi mà mình nói câu that's brilliant mình nói trong trường hợp nào cô cô vừa nãy mic em bị lỗi rồi thế việc con nghe được chưa khi nào chúng ta nói khi nào chúng ta đáp lại bằng cái câu là that's brilliant đâu rồi cô hương bạn cô hương số sáu đó rồi đây ạ ừ, nhưng mà đấy, vừa nãy ờ, cái mic của em bị lỗi nên là em Thì không nghe được rồi. cái đoạn đấy cô à không lúc nãy cô bật lên thì nó chỉ là cái câu nhắc lại thôi không phải bài nghe đâu bây giờ bây giờ cô hỏi lại đây này khi nào mình nói cái câu that's brilliant brilliant nghĩa là gì brilliant là tốt ờ đúng rồi tốt tốt nhưng mà cái mức độ nó cao hơn kiểu như là thật là đỉnh ờ đúng rồi that's brilliant nếu là mức độ cao nhất thì có thể là thiên tài Ờ. Ờ. đúng rồi, đúng rồi. Thế mà cô đã hỏi là khi nào mình dùng cái câu này, khi nào con lại phản ứng lại, đáp lại bằng cái câu that's brilliant. chắc khi mà Khi gì? Khi nào? Khi nào? Khi nào mà mình làm người thì... ta làm được thêm điều ờ. mà mình cảm thấy nó kiểu tốt tuyệt vời Ờ đúng rồi, hoặc là khi mà người ta đưa ra một cái ý kiến hoặc đưa ra một cái sáng kiến nào đó mà con thấy rất là hay thì con bảo that's brilliant. Rồi, ok ok. Tài nữa thì sẽ nói rất brilliant. Đúng rồi, phải brill, brilliant. Ok, ừ. rồi cảm ơn cảm ơn. Hôm <laughs> qua em cũng đánh cờ mấy ông 1.600 xong thế là đi một đứt đi chân tài, không cảm thấy ờ. chân người ta luôn. <laughs> ok con rồi câu cuối cùng congratulations dùng dùng để nói đến việc chúc mừng đúng không khi mình nghe được một tin rất là tốt chẳng hạn như là bạn được điểm cao congratulations hoặc là bạn uh, đạt một cái huy chương nào đấy mình nói là congratulations rồi ok cô thấy có bạn Lưu Gates còn tài của vợ cuộc thi toán tài năng cơ mà rồi ok con ok cô thấy bạn Tina rồi ok hello teacher con vô ok con Ok, bạn Bill Gates, cô thấy bạn ấy nhắn ở trong chat là thi toán Timo, Timo là được huy chương vàng. Hỏi đấy. Trời ơi, huy chương vàng là cao nhất rồi đúng không con? Rồi, ok, bây giờ chúng ta có ba cái từ này thôi. Bạn nào sắp xếp được nó lại cho cô thành cái từ hoàn chỉnh nào? Hỏi ba bạn nhá. Ok, ok. Có ba cái từ kia kìa. Cô gọi ba bạn, viết lên cho cô sắp xếp lại các chữ cái sao cho tạo thành được một từ có nghĩa. Ok. Uh, cô cô từ đây. đầu tiên là musical. ạ. Không được nói. Còn từ thứ hai là sport. Đi <laughs> em làm cho cô. Con viết đi. Con viết đi. cô Hương siêu xấu viết đi. Rồi. Thôi, cô mở luôn vậy nói hết mất rồi còn gì ok từ đầu tiên là music thứ hai sport và thứ ba là cooking sau đây mình sẽ có một bài nghe đâu rồi cái phần nghe đâu nhỉ ok chúng ta sẽ nghe xem là từng cái đoạn recording nó mang nghĩa negative hay là positive nha nghe này track 1.41 Conversation 1. How was the match? Terrible. Why? The game was really slow and there weren't any goals. Yes, we played for 90 minutes. I was really tired. Conversation 2. You're happy. I am. It was my violin exam yesterday. And? I passed. Now I can play in the school orchestra. Thanks. Conversation 3 I've got a new job. I'm a cook. Yeah, my friend knows I love cooking. I baked a birthday cake for his five-year-old sister. Now all my friends' parents want me to make cakes. Ok, hết ba đoạn rồi. Rồi, câu hỏi conversation số 1. Conversation conversation 1 là Ok, cô thấy bạn Tina làm đúng không? Ok, <laughs> rồi cô sẽ chữa luôn nhé. Rồi, để cô ra ra bài khác. Ok, phần cuối của cái lesson 1 rồi. Ok, conversation số 1 là negative là uh, gì nhỉ tiêu cực ok negative là tiêu cực số 2 là positive là tích cực và cuối cùng là positive tích cực nha ok ok cô sẽ ờ, chúng ta có những cái đây rồi hôm nay cô bị lỗi kỹ thuật quá cô sẽ sang cái bài à, này luôn nhé ok Lesson 2 nha, five different jobs. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đọc liên quan đến cái ông này. Bài đọc này có tiêu đề là 50 weeks, 50 states, 50 different jobs. Và chúng ta có một cái thông tin về background, về cái thông tin nền của cái ông này. Rồi bạn đọc giúp cô. Ờ, bạn uh, Chiến à? Chiến à? Chiến đúng không? Quân đọc là Chiến đúng không? Ok, còn có đây không? Đọc giúp cô cái phần cultural background xem là chúng ta cần nắm được cái thông tin gì về cái ông này cultural background this lesson is based on a true story when hmm. Daniel was a graduate in economics he couldn't find a job in his field he came up with the idea of traveling around the USA for 50 weeks doing a different job for a week in Edge of the 50 states. Ok, để đấy được rồi, để đấy được rồi. Rồi, con nói giúp cô phần này tiếng Việt nghĩa là gì? Dạ, cô cái phần là... Ừ. Cái bài này nó được dựa trên một câu chuyện có thật. Ờ. Khi mà Daniel Sweden ở cái ờ, Incomus, anh ấy không thể kiếm được một công việc ở chỗ quanh ấy. Economics là gì? graduated in economics economics đã gọi là graduate là tốt nghiệp này tốt nghiệp cái ngành economics là ngành gì ngành kinh tế kinh tế đúng rồi kinh tế đúng rồi đấy nhưng mà làm sao nhưng mà anh ấy không cho ừ. trong cái ngành anh ấy không tìm được việc anh ấy là có một cái ý tưởng là ừ rồi ờ, là dịch du lịch khắp cái nước Mỹ ừ, trong rồi, quanh nước Mỹ tuần trong 50 tuần đúng và dạ, là một cái công việc làm mỗi công việc khác nhau cho một tuần đúng rồi ờ, và mỗi ở mỗi ở ở từng từng bang đúng không yeah. Dạ. bang nào cũng làm việc ok đúng rồi rồi đó đó là cái thông tin của chúng ta về cái ông này ông này tên là Daniel cô không biết không biết đọc cái tên của cái họ họ của ông này đâu Daniel cứ gọi ông là Daniel đây ok sau khi ông ấy tốt nghiệp cái ngành kinh tế thì nhưng mà ông ấy không tìm được việc cho nên là ông ấy nảy ra một ý tưởng chúng ta có cụm từ là come up with come up with là một cái phrasal verb có nghĩa là nảy ra cái ý tưởng gì đó come up with the idea of traveling nảy ra ý tưởng đi du lịch vòng quanh nước Mỹ trong vòng 50 tuần và làm 50 công việc ở 50 bang trong vòng cũng trong tuần luôn. Ok. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời cái câu này. Nhưng mà trước đó chúng ta sẽ phải tìm cái thông tin đã nha. Các câu số 1 what did Daniel do? Ờ, cô cần bạn Tino tìm giúp cô cái phần thông tin mà chúng ta sẽ dùng để trả lời câu hỏi này. Ok. Con hãy lấy cái bút highlight, con gạch chân trên này nha. Ok, bạn Tina sẽ tìm cho cô cái phần highlight đó này. Cho câu một nhá, cho câu một. Còn câu 2 cô sẽ mời bạn. Ơ, ờ, có bạn có bạn sunflower sao lại đặt là sun downer? Có phải con không vậy? Ok, câu số 1. Bạn Tino gạch chân giúp cô này. Gạch chân nha, chưa phải làm bài đâu. Câu số 2, bạn Bill Gates. Gạch chân giúp cô cái phần thông tin có thể tìm thấy được. Viết nhỏ xuống dưới này. Rồi, và câu cuối cùng. Gạch chân giúp cô cái phần thông tin là bạn Ờ, có hai bạn <laughs> tên gần giống nhau. Thế cô gọi bạn Sunflower. Tìm giúp cô phần thông tin để trả lời cho câu hỏi số 3. Ok. Rồi, các con gạch chân đi. Sao cái bạn Sundown rồi này cứ khóc nhỉ? <laughs> Cứ mếu ở trong chat là sao? Ok. Con gạch đống đây gạch được không? Không gạch được bảo cô nhá. Cô sẽ cho đọc. OK, câu 1. What did Daniel do? Daniel là Daniel là cái ông ờ, nhân vật chính trong câu chuyện này này. Nghĩa là ông này. Ông cầm một con ờ, tôm hùm rất là to. Phải tôm hùm không? Đây là tôm hùm không? Lobster. Yeah. <laughs> ok What did Daniel do? Ông ấy đã làm gì? Câu số 2 là vì sao ông ấy lại làm cái việc đó? Còn câu số 3, did he enjoy it? Ông ấy có thích làm cái công việc đó không? Ok. Các bạn, cô gọi đâu rồi? Nhẹ nhàng đấy con ơi. Nhẹ tay, nhẹ tay. Tôm hùm USA kinh chứ người ta hay nói là tôm tôm hùm à không không không, đấy là sáng rồi chị ơi con gạch thế này là con gạch con gạch tre đâu ở từ làm sao sao lại gọi là dán biển dán biển á bởi vì nó là một loài kiểu mà là bọ biển bọ con như tôi ở Alaska nhiều hơn cô tôm hùm Alaska cô cũng định nói thế sao cô còn nghĩ là hay là cá hồi Alaska cái gì là nổi tiếng ở Alaska <laughs> không biết luôn hôm nay ừ. đi ở USA mà Alaska. cô ngày xưa em Alaska của Mỹ có nuôi con chó Alaska đi cô ạ à. chó Alaska con nuôi á thì con màu trắng này đúng không ngày xưa em cũng có con chó Alaska bây giờ bây giờ cho cho người ờ, cho họ hàng rồi à, con chó đấy nhìn mặt kiểu vui phết nhở nó hiền hơn nhiều à, đúng rồi ơ các con không biết là Alaska là một bang của Mỹ à con biết mà con ờ đấy nên là ông này ông này ông ấy bảo là ông ấy sẽ làm 50 công việc ở 50 bang chứng tỏ là ông có làm cái gì đấy ở Alaska đúng không nhưng mà cái chỗ này Alaska hay không thì tôi cũng không không chắc nhá rồi, gạch chưa vậy? Bạn đâu gạch ờ, để cô gạch hộ cho. Con gạch chỗ này đúng không? Để cô gạch hộ cho nó đỡ đè vào chữ nhá. Uhm, đây. Con gạch chỗ này đúng không nhỉ? Hi Đức Đình đây. Này chỗ nào Con gạch cả đoạn này đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? Cô xóa cho đỡ bị ấy nhá. Rồi, bạn Bill Gates gạch cái màu đen này đúng không? thế còn bạn uh, sunflower sao con lại vẽ đây nhưng mà con lại không gạch vậy gạch đi nào nào sau đấy cô sẽ gọi ba bạn à mất cô. bằng cách là viết vào trong này nha rồi câu đầu tiên bạn uh, Đức An cô cô muốn thử chữ siêu to khổng lồ với em cô số 2 bạn China siêu to khổng lồ không không không không không không muốn thử không muốn thử trả lời cái đáp án nào đúng rồi con ạ con viết cả, con con viết cái đáp án ra cái phần màu trắng ấy màu trống ấy ờ, có một bạn tên là chiến thần mình có xem nào có những bạn nào trong chat nhỉ không nhiều lắm ok để xem nào Phương Anh Phương Anh em của Đức An ấy <laughs> rồi viết giúp cô câu trả lời bạn Sunflower chưa tìm thấy được cái chỗ enjoy à cô có cái câu của con là muốn hỏi nó ở cái chỗ là à, anh ấy làm 50 nghề hay là cái gì đấy cô Daniel đã làm gì thôi anh ấy cô, cô, đã thực hiện cái hành động gì ấy cuối giờ em còn nói chuyện này với cô ok con nói thật này bây giờ em còn nói cái chuyện này với cô nhưng mà có khi là cô còn nói là em bịa ra cơ nhưng cái chuyện này có thật đấy rồi rồi ok cô có bảo con bịa đâu cô thấy là nó cô thấy đang wow kiểu hơi khó tin thôi bạn hỏi là chứ cô thì con cứ nói đi để xem thì cô nghe mà chứ cô có ấy đâu Ôi. sao dạ đấy bạn nào đấy bạn nào cứ Câu số 3 cô ơi, cô ơi. Câu số 3 Cái thì enjoy đấy Thì con chỉ cần trả lời là có hay không Nếu như trong bài Cô tìm không, Đấy Alaska nè Cô ơi con vẫn chưa tìm được trong bài cô Con là Phương Anh đúng không Dạ không Con chưa tìm thấy Con là ai đấy Sao sao Tìm thấy rồi cô ạ Thanh Hà cô Rồi thôi để để yên để yên cho các bạn viết ok cô xem bạn China ok bây giờ cô sửa của China một chút rồi cô nghĩ là con tìm đúng chỗ đấy nhưng mà con lại không Ôi, cô đặt rồi cái việc mà ông này ông ấy đi uh, vòng quanh nước Mỹ thì nó đã là xảy ra rồi đúng không và nó đã nằm trong quá khứ rồi thì những cái động từ mà con sử dụng thì nó cũng phải như vậy rồi because he wanted to travel and learn about my uh, learn about his country đúng rồi and try lots of different jobs đúng rồi Ôi, câu ba không tìm được câu ba không tìm được á dạ. nó câu sẽ 3. nằm ở cái phần cuối ấy con nó sẽ nằm ở phần cuối thực ra là uh, nó không nói là ông này thích hay là có thích đâu mà ông người ta sẽ cho mình một vài thông tin để tự mình suy luận xem là ông có thích không ấy dạ. con viết hơi nhỏ ở cuối cô con xem yes. ba đây hả ok con nhưng mà khi mà con muốn trả lời một câu yes no question thì con có thì con phải có yes no đúng không thì mình cứ cứ việc là he did thì nó vẫn chưa chính xác lắm what did Daniel do để xem bạn Đức An nha he traveled around the USA and did 50 jobs ok đúng rồi theo theo cô ấy thì con chỉ cần viết là uh, he visited đấy anh ấy đi thăm uh, đã đến 50 bang và làm việc vậy cô nghĩ là từ đây đến đây là, là quá đủ rồi nếu muốn viết thêm thì viết thêm he traveled around America for a year he visited all 50 states and worked for a week in each one đó cái đoạn này ok rồi này rồi bạn chia làm ổ này và cuối cùng bạn Phương Anh viết là gì đấy yes he did đúng không yes he did chữa ha đó ok các con lưu ý là travel thì có thể có hai chữ l hoặc là có một chữ l đều được có hai cách viết thế nào cũng đúng ok mình sẽ trả lời câu của bạn Phương Anh là gì he sometimes enjoyed it but sometimes it, it was hard ok đó là cái đoạn này Uh, ok. Sau đây chúng ta thì cô xem mấy giờ rồi. Rồi làm một cái à, quiz nha. Quiz nha. Ôi, cái đấy nói sụp luôn này. Bây giờ có người bị ma nhập. Hả? Sao lại man? Có người sự bị ma nhập. Nhưng mà ừ, có khi bảo là cô không tin đâu. Thật. Có Nhưng người bị ma nhập đấy có ờ, cái đấy thì chắc chắn là có rồi thế giới tâm linh không đùa được đâu thế là chết Ủa, cô à, ok cô đã đọc qua cái bài đấy rồi nhưng mà cô chưa đọc kỹ ok các bạn check phần chat cô vừa gửi cho con một cái link hôm nay chúng ta sẽ học về các nghề nghiệp thì là mình làm một cái quiz ngày trước Ủa. Ủa để ôn tập về các nghề nha. Ok cô. Rồi, cô thấy các bạn vào rồi. Không biết mai còn mưa không nhỉ? Mai. À, quên chưa hỏi các con là con được nghỉ hè rồi đúng không? Các con được nghỉ hè rồi đúng không? Mai đang đi Ba Vì rồi cô. Dạ chưa ừ. cô, cô còn học cô. Thế thì cô thấy là các lớp à? dưới này, các lớp dưới hoặc là các bạn. À thế á? Ừ bạn nào thi xong là nghỉ hè thôi đúng không đâu đến... còn tổng kết năm học nữa cô ý cô con thi xong rồi mà con ý cô là mình cứ thi xong là chắc chắn là nghỉ hè rồi con thi xong con vẫn phải học được gian đến tuần sau ờ. ý, ý cô là những cái tuần tiếp theo mà thì mình học con được chơi vậy ờ, đăng thi xong là con đi xong con không phải học con ngồi chơi để cô làm học bạ chuyển cấp đúng rồi chuyển cấp á con đang ở cấp mấy là cấp 1 ạ. À? à thế á? Con đang học lớp 5 à? Wow. Ừ. Ờ, thế sang lớp 6 cũng khá là khác đấy. Cái um, các cái kiến thức của mình nó cũng khó hơn hẳn, nó sẽ thiên về ngữ học lớp 6 nó khó lắm cô. Đúng rồi. Cô nghĩ là nó cũng không hẳn là khó, chỉ là nó quá là khác so với lớp 5 thôi. Lớp 6 mấy cái bài thi mấy bài kiểm tra toàn là 6 với 5. Ừ. <laughs> Sốc hoàn toàn. Mình, tại mình chưa quen thôi. Ý nếu mà quen không hoàn toàn nó cấp một đúng không đúng rồi đúng rồi kiểu cô dạy các bạn lớp 5 mà thấy kiểu sách quá là dễ sau lớp 6 thì nó lại quá là khó sunflower ok start được chưa anh em có ờ, ai học sinh giỏi không dễ lắm cô khi nào được học sinh xuất sắc luôn đó giỏi thế con cũng vậy cô các con học sinh giỏi hết đúng không phải học sinh giỏi nhưng mà tôi nghĩ là không nên nói dạ đúng con cô ờ, lên lớp sáu các em chuẩn bị tinh thần của cô mọi người nói nhiều quá con sốc rồi cô <laughs> trước ờ, khi lên lớp sáu ai à, cũng nói lớp sáu khó lắm lớp sáu như này lớp lên nhiều tôi có sức đến cũng phải đến thôi việc gì đến cũng phải đến thôi các bạn nhưng mà nhưng mà đấy là sự thật thì mình biết mình biết vậy thôi để mình chuẩn bị tinh thần ý chứ mình không phải là nghe cái đấy rồi mình bảo là sợ hay là kiểu rén hay gì <clears throat> cứ bình thường thôi vào đi cô vào nhá cô thấy các bạn vẫn đang vào thế <clears throat> có bạn nào không vào được không cô gửi lại cái đường link như này rồi nếu như không vào được thì có thể vào con các, các con có thể vào bằng điện thoại bằng vậy nên em mới nói thật rằng các mọi mọi người đừng chơi những cái trò tâm linh rất nguy hiểm rồi ok nghe nói là bảng cầu cơ đấy đúng không nhưng mà cái đấy cô phải xem tóm tắt xem tiktok thôi like... như vậy đấy start nha start start start thôi lại muộn giờ Thank you. cùng Thank you. dưới này vậy cô em bị tụt kinh quá rồi cô cô đừng lại luôn đi cô em đi cô không con bị em tụt đi cô ơi con tụt kinh quá rồi em em em em gái con hơn cả con ở đây em nhá vâng em nhá cô chưa có chưa có dừng dừng dừng em vừa mới vừa tới nữa dừng dừng con xin tụi con tao có chúng ta có tóc người của em nhá em đi cô các con nhìn uh, cái giấy này của cô mà xem có rất nhiều quiz yên tâm sẽ có thêm để làm ok chúng ta sẽ có group chat không cô đó có cô nghĩ là có có bạn này wi hi đấy wi hi này tên kiểu gì vậy Ok, check nha, xem chúng ta biết được thêm ôn lại được thêm uh, bao nhiêu nghề nghiệp nào. Mr. Hami works in a farm. Thì chắc chắn là farmer rồi, là nông dân. Ok. Uh, my mother works in a school. She teaches English. Ok, chắc chắn là teacher rồi còn gì vào đây nữa. Melanie works in a flower shop. Florist. Đúng rồi không phải là Flauris đâu mà là là florist là người bán không phải là Florentino Florentino chủ hàng hoa nha rồi người bán hoa Flor tung hoa Floris garden Flor tung hoa gardener ok gardener là người làm vườn ok ờ, chắc chắn là doctor rồi doctor bác sĩ works in a toy shop shopkeeper rồi chủ một cửa hàng thế thôi mình gọi chung như vậy lady works in a barber shop thì ông ấy là barber là người thợ cắt tóc đúng không works in a workshop workshop là một cửa hàng sửa xe thì uh, chúng ta có mechanic mechanic là thợ máy restaurant chef chef là bếp trưởng đầu bếp police station policeman ok là ừ, sĩ quan cảnh sát bakery chúng ta có baker thợ làm bánh a bank teller là gọi là gì nhỉ thu nhân viên ngân hàng gọi thế thôi đúng không nhân viên ngân hàng teller câu này nếu mà các con không biết teller nghĩa là gì thì mình cũng có thể loại trừ không phải là teacher không phải doctor cũng không thể là waiter được waiter là à, người bồi bàn không, không thể làm ở trong ngân hàng được đúng không à câu hỏi cái từ bank này nó là ngân hàng chúng ta đều biết rồi nhưng mà nó có một nghĩa nữa đúng không con biết là gì bank có một nghĩa nữa mà chả liên quan ngân hàng luôn không liên quan một chút gì ngân hàng đâu biết là gì ai biết không bank này nó còn có nghĩa là bờ sông giống như kiểu mình mình, mình hay nói là river bank bờ sông ấy Đấy, dị không river otter chả liên quan chả liên quan gì ngân hàng nói nghĩa là bờ sông uh, a court court là tòa án thì chúng ta có judge là thẩm phán rồi post office postman chắc chắn rồi còn gì vào đây nữa uh, gọi là người uh, người đưa thư nữa radio station chúng ta có reporter là người uh, người đào bản tin họ sẽ làm ở cái trạm phát sóng radio rồi xong đã trở về trở về cái bài của chúng ta ở đây bây giờ con hãy nhìn cái bức tranh này thử đoán cho cô xem là cái nghề này là gì đoán thôi ok cô mời bạn là cô mời a b một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám bạn đi ok thử viết cho cô xem là các cái nghề này các con đoán nó là gì nha rồi cô sẽ đánh đánh ở đây C D E F G H hết rồi ok cô mời bạn ờ, à, bạn A bạn là cô A là bạn uh, bạn anh Tú Hoàng cô cô, cô cô cô gọi em đi cô à, rồi phải con bạn là cô Hương chú xấu Dũng đúng không Dũng làm cô câu vâng. A đi viết viết viết, ừ. viết viết viết viết viết viết lên trên đó được không à, tiếp theo là bạn là cô mời lại bạn uh, anh tú hoàng ừ. hoàng anh tú đúng không hay là hoàng tú anh trả lời cô b rồi câu đầu tiên là bạn bạn dũng này câu một đen dũng đen tí ok con con cứ làm đi con cứ cô còn gọi mấy bạn cơ mà dũng này câu 2 là bạn là anh Tú Hoàng ok câu số 2 à câu số 3 là bạn bạn Chiến không phải bạn Chiến Thần đâu bạn Chiến Thần có muốn làm không Chiến Garbage Thần à? collector tiếp theo là bạn uh, Bình An bạn tiếp theo là bạn uh, Ngọc Quang chả biết là các con có làm được không thì cô cứ gọi chả biết các con có viết được không quan trọng là có viết được không ấy bạn thứ của bạn tiếp theo là bạn là Nguyễn Tùng <laughs> như điểm danh vậy và bạn cuối cùng là bạn Phan Nguyễn Ánh Ngọc đợi cô viết đi các con được cô nóng cô phải đi mở cái cửa mất mưa xong lại còn nóng hơn là chưa mưa là sao ôi giời ơi bé thôi chơi lớn quá con ơi garbage collection ở vâng, siêu tầm bộ siêu tập giá cái gì ôi cô à, trời. sao con bạn chiến thần dạ ơi cô là Thế con không có cô nữa cô con đang xài máy tính đó, con không có biết được con xài máy tính là con càng biết được đấy chứ Ừ. bé thôi con ơi vì chọn xem sau đó không bé đâu không biết được á nó là phần annotate sau đó con viết ra cô ơi cô xóa bạn viết lại ờ bạn đi tự xóa cho con bạn nào viết được bạn nào không biết được bảo cô trời Con dùng máy tính lại càng viết được ý dùng điện thoại là khó viết hay bảo bạn đấy không biết viết thì viết trên chat đi cô chat đó ờ à, được gửi cho cô ai vừa viết đây xong rồi à? con câu a a là con nhìn thấy cái ông này không cái ông này à, con nhập sang xe cô ạ ông ý đang đứng ở cái khu vực đấy đấy cái khu vực con nhập sang xe con gì à. À sao lại garbage? Sao lại liên quan gì đến garbage hả con? Ông phải là ông đang cầm hai con cô tôm cua ấy. Cái con tôm hùm ý trời đất ơi bảo ông đi nhặt rác hay gì ok à, bạn nhiều nhiều ấy nhặt rác thật mà cô không phải đâu nào cô đấy chắc là tại... Alaska mà chắc tại màn hình mờ quá con tưởng tôm Alaska thành rác với cô <laughs> trời đất ơi ok để cô xem nào câu C là formal à? ờ à, đúng rồi nhưng mà có phải bạn chiến viết không đấy cô cô thấy bạn thanh hà viết mà ai viết đè lên vừa worker với engineer thế vậy engineer câu hát là engineer ừ, cũng hợp lý ở đằng sau ông ý là hình như kiểu cái cần cẩu hay gì nhỉ kiểu kiểu thế à, còn công nhân thì tốt hơn cô ừ engineer là kiểu kỹ sư ấy thì họ sẽ làm về máy móc à kỹ sư có cái này thì ờ, làm công nhân đi kỹ sư cầu đường cũng có mà cô kỹ sư cầu đường ờ cũng hợp lý thế con cứ để đấy nói chung là đây là cái con đoán mà chứ cô cũng ở đây sao lại viết đè nhau ở trên này thế một bạn viết thôi bạn ánh ngọc viết thôi trời ơi nào bạn nào viết ừ, đè biết vớ vẩn lên đây mà không phải là lừa của con phải xóa đi rồi thế các bạn khác thì sao bạn dũng đâu rồi anh tú rồi câu b câu b này ông lại vác ông vác theo cái cái, lốp xe thì ông ấy làm nghề gì đoán xem câu c cô nghĩ là farmer là chuẩn rồi đấy câu h có thể là engineer có thể là worker cô thấy con đều đoán hai từ này câu g ừ. g kìa con cô nghĩ là cũng dễ câu d công nhận là cái tranh này mờ thật mờ tịt luôn chả nhìn gì nếu câu nào không không đoán được thì có thể miêu tả con có thể miêu tả xem là ông ấy làm cái, cái việc gì khi mà làm cái nghề đấy nhiệm vụ của ông ấy là gì ok câu hỏi bây giờ cô không bảo con viết nữa này câu hỏi bạn Dũng này câu A con nghĩ là ông ấy làm nghề gì con nhìn thấy cái gì ông ấy còn làm ở cái khu vực đấy cái khu vực mà ông ấy cầm cầm cái con uh, gì, gì gì ấy con lobster thì ông làm nghề gì ông ấy ra đấy ông ấy bắt con đấy thì chứng tỏ ông ấy làm nghề gì đấy thử viết xem à ngư, ngư dân ờ, ờ. milking business rồi thế cái ngư dân viết gì nào rồi câu b này bạn anh tú đâu rồi bạn hoàng anh tú đâu rồi con mở mấy câu hỏi xem nào con đang bực mấy các bạn ạ anh Tú Hoàng đâu rồi con có ở đây không đây rồi ok cô thấy con mở mic rồi nè con nói được không con con nói được vào mic không rồi câu B không biết hả Vậy <laughs> cô vừa mới nói cái cái cái nghề đấy ở trong cái bài quiz vừa rồi đấy là gì thợ máy đúng không thợ máy là gì ơ Ờ, Dũng ờ, nói chuẩn này nhưng mà fisherman đấy không chữ e á fisherman một người thôi mà rồi C farmer này D là butcher butcher butcher ý con là kiểu ờ, người bán thịt á hả cũng hợp lý đấy chứ nhưng nhưng mà cô không biết là cái bộ mà ông này mặc có phải là cái bộ dành cho người bán thịt không không biết ông ấy bán cái gì ấy ông bán cái gì có thể là bán bánh mì bán gì đó cô không chắc lắm rồi cứ cho là butcher đi con đang đoán thôi mà câu e câu e thì con sẽ nhìn thấy là ông này sẽ xuất hiện trên tivi và ông ấy chỉ lên cái màn hình đằng sau và đằng sau là có một cái bản đồ đúng không thì đấy là cái gì cô. tại vì nhìn hình nó mù tịt nên là em không biết nó là cái gì cơ cô biết rồi thì cô bảo đoán thôi mà rồi bạn uh, cô thấy bạn Đức An viết là MC đúng không? Có thể cụ thể hơn không con? Không không không, không uh, ờ, MC thì cũng cũng cũng đúng nhưng mà nó hơi rộng quá. Ông ấy đang nói đến cái gì ở trên TV? Ông ấy đang uh, diễn giải cái gì trên TV? Đây là cái chương trình mà con có thể xem được vào khoảng 5 phút cuối giờ thời sự. Ờ à, đúng rồi, bạn nào biết kia, bạn nào biết cái xanh ấy đúng rồi đấy weather forecast thì là chương trình là chương trình dự báo thời tiết còn cái người dự báo thời tiết cái người đưa cái tin dự báo thời tiết thì gọi là gì thì bạn Tina viết đúng rồi đấy weatherman đúng không đúng rồi giỏi con ơi ớ con cứ để đấy không phải xóa đâu cô F F thì cô gợi ý đây là một người kiểu đi đi đi đi uh, việc của người ta là đi đi ở đâu khi người ta mặc một bộ quần áo là đẹp đi đi đi đi đi gì mờ quá Người mẫu, người mẫu. Người mẫu à người mẫu là gì? Việt Nam next top. Gì gì? Đúng rồi. Câu G thì sao? Câu G thì ông ý sẽ là người nào nhỉ? Ông ý sẽ là, cô nghĩ là ông ý sẽ là cái người mặc cái áo xanh nước biển thì ông ấy sẽ làm việc ở trong cái đội bóng đúng không thì ông ấy sẽ làm gì có thể là à. coach có thể là coach đúng rồi chuẩn chứ rồi check nhá rồi rất cảm ơn các con mình sẽ check xem chúng ta có factory worker farmer engineer car mechanic TV weatherman football coach model và cuối cùng là fisherman. Rồi, nối đi các con. Câu A chúng ta có nghề gì? Ai ai nói cũng được. Mở mic lên hỏi. A. Fisherman. A với fisherman. Dạ, fisherman. Với... B cô, với... cô, cô hỏi, cô hỏi, cô hỏi con nói. Ok chưa? Cô hỏi con nói. Ok, B. Football. B cơ mà, B cơ mà. What? Vâng. Car mechanic. Ok, car mechanic. Đúng rồi. Nhớ trọng ờ, âm và mechanic con nhá. Trọng âm và âm tiết số 2. Car mechanic. C, C, C, C. Farmer. Farmer. Ok, D. Um, nghề gì nhỉ? Factory worker. Factory worker. Đúng rồi. Cô nghĩ cái này là cái băng truyền chứ không phải là một cái một cái um, quầy bán hàng đâu. Chỉ như cái ờ, bàn với một số cái bánh trên trên của nó là Còn cái băng truyền ấy bán bánh. Nó kiểu sản xuất hàng loạt ý. băng truyền ý. Rồi. Uh, e. e. TV weatherman. TV weatherman. Đúng rồi là người dự báo thời tiết. S. S. Model. Model. Model. Okay, very good. G. Um, football coach. Football coach. Football coach. And lastly, H. Engineer. Engineer, đúng rồi. Bạn nào bảo engineer chuẩn này? Worker thì là liên quan đến câu đi rồi. Cô, cô trong sao cô viết engineer xong cô ấy. Sao cô nói tiếng Anh giống như cô worker? Factory worker rồi, ok. Xong. chúng ta vào một cái quiz khác đi vâng cô hôm nay cô sẽ uh, muốn xem này không cô, cô chỉ có bên lúc dài lắm cô quá nào luôn dạ, cô xem cô bộ phim cô cô cô Coco ờ, à, có hay rồi quá hay rồi cô đang xem rồi <laughs> Không, xem này cụ đánh bản quyền chết luôn con ạ. À. Nào. Nào, lại chọn này. Ôi, có trò mới này. Deceptive Dino này. Cô sẽ... Excavate for fossil and watch for cheaters. Become the top. Dino dễ chơi. Ồ. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. phút nha. Cái đó, gì làm cháo? Bắt đầu bắt đầu. Cô sẽ đợi cái link này rồi cô mới copy được ok ok Yo yo yo yo yo yo yo yo. để cô tắt tắt bớt mấy cái này đi không là máy cô lại lát chết luôn và chưa còn cô tắt bớt những cái app khác đi máy của cô nó đơ mất với cô nào em, với em là nick cô hương xấu chơi. cô cô hương xấu bao giờ con mới bỏ cái nick để đi vậy em em đi khổ mình luôn chúng ta để ôn về lại ôn về nghề nghiệp nhá à không vào được nhiều cái ừ. rồi 1465 961465 yeah. Lâu Không quá được <laughs> Không được Không mà được á Bắt đi cô Trời ơi cô vào cái đã Con ờ, chắc chắn gì không được Để xin cô vào được không nhá Để nhắc cô vào đấm sức Cô vào được rồi nè nè cô sẽ chọn avatar nào đây không cô cô nói đen hả cô à sao con báo đen ghê vậy cô cô chọn con này con rùa cô rùa cô nè chậm chậm à. con con có biết là tên ở nhà tên ở nhà của cô là rùa con sẽ chọn cô con sẽ chọn con đi cô anh ơi à tên ở nhà là rùa rất xù quá. rồi bắt đầu bắt đầu có hai bảy người mà vô từ tám người đủ rồi cô excavate or investigate choose rocks skip đi cô skip skip đi cô skip mà cô muốn đọc skip cô muốn đọc check if a player is cheating sẽ cheat được if you catch a cheater you skip. take some of their puzzles most puzzles after con biết cách chơi rồi kiếp hay chưa biết thì những người khác chưa biết các chơi trời ơi đây trò gì Tìm à đâu đây là nghề gì vậy sư kiếp si kiếp si kiếp ô oh, doctor á cô câu đầu tiên là doctor khác nhau mà con ô kỳ cô che con đúng ừ. hai rồi gì nữa ta cái cái ảnh nó hơi bé nhỏ đứng số 6 ít quá 是。 còn bao nhiêu phút 3 phút con được nhiều cheater quá đi này rồi một phút ừ. Ờ, gần gần một phút ừ. trời ơi cô không thể bằng lớp con được luôn ý khó à chịu của cô lẹt đẹp cực Không phải cô đâu, cô không làm gì hết 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ Con đứng cuối Đó biết ngay Thôi rồi 8 người con đứng hạng thứ 18 Cô đứng thứ tư á Cô đứng thứ tư hả? Cô đứng thứ tư được vậy Lúc đầu cô còn chưa cô không được 29 nghìn mà Wow rồi chúc ok vẫn chúc mừng bạn uh, Vũ Thủy Dương bạn Quang và bạn Anh Tú sau đó là chúc mừng cô <laughs> ok ok có mấy cái con đứng hạng thứ 18 có cái nghề nào mà con không biết không cô thấy ờ, khá là dễ không đến nỗi bị khó đâu được cái chứ nhỉ bị cướp liên tục again please again again ổn đấy chưa ổn đấy chưa đâu ấy cô à, còn 9 giờ cô chưa lại 9 giờ thôi rồi sao nhanh vậy thiếu một tí chơi lại á chơi lại á thế để từ từ cô chữa cái đã cô chữa rồi ờ. cô cá đi cô cá này đúng đi chơi chơi con cá đi đi cô à, từ từ từ từ từ từ từ từ cô luôn lại cô chứ chờ chờ cô cô cô chữa cái đã nhiều hoa mới giờ nhiều chứ cái này con kém nhân phẩm vội vàng ok tôi cô chữa cái đã đầu tiên đây là um, police officer này đây là firefighter đây là teacher đây là doctor đây là janitor janitor là người lao công ấy người lao công đây là truck driver người lái xe uh, xe tải đây là uh, construction worker người làm việc ở cái uh, cái khu xây dựng à đúng không đây là người electrician gỗ, không cái này là construction worker yeah, I open the door. rồi các cái khác thì các con biết rồi này đằng cuối này thì chúng ta có carpenter là thợ mộc còn đây là fisherman đừng ai chọn là fish catcher nhé. ok muốn chơi lại á à? thế thì chúng ta chơi quizzes đi con cô cô cô từ từ từ từ từ yên yên yên yên yên để cô tìm xem có cái bài gì hay không đã chứ câu khở câu khả cô <laughs> ờ. cô chơi cái gì mà nó nhiều câu hỏi chứ cái lúc đấy câu hỏi ít quá US state oh, no, em dắt animal đi cô name that animal nghe nghe chơi rồi sao ấy à? Chờ tí nha, cô tắt bớt nha không à. Chờ chờ chờ, chờ cô cô đang mở đấy. Nó em đi cô hè rồi cô, <laughs> hè rồi. Ê, thế nếu mà bây giờ mà cô dạy hè cho con có chơi à có con có con có vào lớp với cô không? Có cô ơi, có có. Tận giảng luôn làm gì nữa. Dạ không? Tưởng tưởng nghỉ hè thì chỉ có chơi thôi. Thank you teacher. Nghỉ hè chơi lại không không vào lớp với cô thì cô dạy ai? Toán cơ sở rồi nghỉ hè. À chờ tí nhá. Linh này. Đây, vào đây, vào đây các con ạ. Chờ con xíu nha cô. cheater nên là cô bé được thôi chứ nếu không thì cái cái vị trí của cô nó cũng lẹt đẹt đây gì vâng, con ờ con này nó đấy đây là á chị né vâng bắt đầu nha bắt đầu nha cô cô sao mấy bạn có được cái đó vậy cô chọn chọn nào chọn avatar skip skip skip rồi đó Thế con này con gì? Nai nice phủ tấm Dễ quá Con mới được có một chung à Con ếch tránh dạ, ra Cô Cô toàn, toàn câu được giày thôi các con Buồn Yeah Thế chứ còn về Đúng không? Trời mấy con này cute đấy cô câu được ba cái giày rồi ờ. trời đất ơi toàn câu của giày lại chơi rồi yes đúng rồi con câu được giày rồi. cô câu được ba cái giày Ủa. à trả lời sai rồi đây này yeah yeah yeah lượt cậu lên Red Panda. Nghe con này kêu thế. <laughs> con con câu giỏi vậy. Cola. Yeah. Cola cả hai thôi, Cô giỏi thật đấy. Cô giỏi là con gì? Nó con gì? Con bốn rồi. Ôi. Đừng đừng đừng đừng đừng rồi hạng sáu. Cô hàng mặt một thằng. Ơi sao lại câu giống như vậy? Trời ơi, trời ơi, có con jellyfish này. Con khỉ. Ôi. À, không câu được con à. Hả? Sao con? Con chịu sao đi. Thôi gì vậy? Đức. Cô được thứ tư rồi kìa. Ôi. Cô sao nhắn gì có, Miss Hương. Đâu? Con sẽ thích cô cho đi vệ sinh. Vấn đề gì con ơi? con xin phép cô cho con đi vệ sinh ok con con cứ đi đi Tức là đừng có đi quá giờ là được Hết ngắn hết giờ, hết giờ lâu rồi Còn 2 phút kìa Quá rồi Á, cái con gì mà to thế này <laughs> Chả hết cả màn hình rồi, chả nhìn thấy cái gì Ủa? Biết lần đầu mới biết đến con này không chụp lan tứ thổ tứ thổ tôi lại tụt tưởng thứ năm rồi buồn quá đó <laughs> Sao bạn khác hơn rồi? 16 ngàn 16 ngàn À yeah 37 ngàn Sundowner giỏi phết nhở ừ. Black Panther à? Bạn sẽ yeah, à, cũng được rồi. câu được nhiều này 6 rồi, 6 rồi À, cái con này, cái con này nó cứ trồi ra ấy Sao cô chúng ta còn dưới một phút thôi mình ai lên một bảy bảy bảy đang rất vững bền jellyfish jellyfish còn gì đây tiger Jaguar con đây con đây yeah anh hiểu được không bảy tám bảy sáu năm bốn ba hai một hết giờ mình giữ được hạng bảy vẫn giữ được hạng bảy wow ui thế luôn con câu kiểu gì giỏi vậy câu gì mà được gần 300 nghìn pound đây này à quá giỏi ừ, ok giờ có Tina đứng thứ nhất Sundowner đứng thứ hai với cô bạn bạn N bạn N nào bạn N là bạn nào số 4 tao bạn An số 5 Sunflower số 6 chúc mừng cô số 7 bạn hmm. là tên là hmm. các em em em các hmm. em em em số 8 là bạn Tina hmm. số 9 bạn là Muller Muller là bạn với à, An không à, số 10 là Polly Parrot 11 đấy bạn ma này Jenny Lucy ok đấy Ô, sao có hai bạn Khánh Linh Khánh Linh con bị vào hành hai lần à đây cô được thứ sáu hơi hơi thấp hơi thấp một chút ok xem nhá xem có con nào con không biết đâu. con này là con ừ, uh, con, con nào không con nào không biết á phải không phải con này là con gì con này là con Con cô đến những giây phút cuối cùng là con biết không để, biết để không thứ biết Ấy, cô là bọn con được nhận 15.984 à, wow okay, con được. Pe Pelican với token Pelican là con bốn nấc các con xem phim Finding Nemo không? đi tìm Nemo không? con bói với con bói, dưới bói. con tiger tiger đây là con jaguar là con bảo đồ con ạ không phải con tiger đâu đây con nó béo lắm nhìn nó béo cô cô pelican sao con về sao học cô cho xem cô, cô nhé cô. Xem gì? Gì đó? Cô cô. con otter cô ạ. Con river Jaguar. Dạ, dạ, con cũng sai tiger. Con otter này là con giải cá. Nhìn kêu nhỉ? Dạ, cô. Con cũng nhận thành tiger. Kinh giải gì cô? con Đó. Kêu mà. Dễ quá cô. Con này kêu mà con. Ơ, nhìn xấu à. có cái ảnh so, mà nó bế con nó này ảnh mà nó ôm nhau ý tôi thế yêu là dạ, xin đâu tê mà cụ tê ok thế nhá chúng ta học tiếp nha con nhá it's very much ờ. ok rồi các con ngủ ngon mai chúng ta đi học tiếp bạn nào được nghỉ hè thì chúc con nghỉ hè rồi cô tiêu một nó được không đi học thì mai đi học ok bye bye teacher. Cô ơi. Bye teacher. Ôi. Bye teacher. Goodbye teacher. Bye everyone. Mai hình như bye teacher. Mai hình như là mưa cả ngày Mưa cả tuần con ơi. Bye teacher. Chán thế con đang mong mai con đi chơi. Bye teacher. Mai đi chơi đã thích thế thứ hai là bye teacher. Con đi chơi. Con đi được đi chơi cả lớp rồi. Bye teacher. Con muốn bơi. Đi chơi cả lớp à? Ờ, đi chơi cuối kỳ à? Đúng. Cuối tuần này cô đi du lịch đấy. Đi môn học. Hôm qua vừa đi Hạ Long xong. Hôm nay con về. Trời <laughs> ơi, thích quá. À. Bye bye Sundowner. Sao con để tên thế? Con không được đi đâu Nhầm với bạn con, vừa, con vừa về từ Hạ Long. Hạ Long. Ừ, rồi. <laughs> Thôi đi ngủ đi con. Con cô chưa... À, cũng dạ. chuẩn bị uh, lên giường đây, đi ngủ đây cô tắt nha hẹn không gặp lại cô con chào cô ừ, hẹn gặp lại chứ hẹn không gặp lại vĩnh biệt cô vĩnh biệt cô vĩnh biệt cô xin là xin vĩnh biệt cô xin không gặp lại cô xin là xin tắt tay vĩnh biệt bye bye